Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với kênh YouTube của điện tử điều khiển nghe nhìn Tuân Macao. Thì uh, thưa anh em, hôm nay mình sẽ uh, cho anh em tham quan một cái kho chứa đồ cờ bạc bịp của Tuân Macao nhé. Rất là nhiều dòng sản phẩm. Đấy. Từ bài lá cho đến sóc đĩa bịp, tài xỉu thì anh em cần bất kỳ dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với Tuân Macao theo các số hotline 0974 từ quý 3 và 084417 từ quý 9 nhé thì à, đây rất là nhiều dòng sản phẩm này anh em từ à, những dòng sản phẩm về bài lá à, sóc đĩa này cũng rất là nhiều đây là bát nhé tí mình sẽ review cho anh em về cái dòng sản phẩm mà bát tàng hình này ok mình sẽ cho anh em tham quan một vòng này à, anh em nhìn này rất là nhiều dòng sản phẩm bệ quét ừ. anh em à, cần tư vấn về cái dòng sản phẩm nào thì có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới nhé Đấy, rất là nhiều thì à, mình sẽ lấy một mẫu bát ra đây là bát tàng hình này Đấy, rất là nhiều loại bát luôn đây là bát lohaco này lohaco hoa này có bát lohaco trắng này bát long phương này rất là nhiều mẫu bát bát hoa này bát thái bình hải dương rất nhiều mẫu nhé anh em à, cần mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình Đấy. rất nhiều mẫu giờ mình sẽ lấy một con bát Đấy. có cả các dòng bát như chống lửa này Đấy. bao test chống lửa cho anh em chống nước rất nhiều đúng không ạ anh em giờ mình sẽ đi đặt bát mình sẽ cho anh em test thử cái con bát này nhé đây là một cái mẫu bát khiển anh em nhé mẫu bát khiển thì anh em cần có thêm một bộ khiển nữa Đấy, anh em nhìn này. khiển này màn này màn thì có rất nhiều loại 1280 này Đấy. mẫu màn ngụy trang cho anh em những con điện thoại rất đẹp đúng không ạ và đây là màn dây anh em sử dụng cái bộ màn dây này nhé mình sẽ lấy bộ màn dây này test cho anh em sạc này sạc là sạc từ 100 phần trăm nhé Đấy, sạc là sạc từ không phải các loại các sạc đế như trước nữa Đấy, sạc từ 100 phần trăm ok giờ mình sẽ đi test thử con bát này cho anh em xem anh em thấy cái sự hiệu quả của con bát này nhé đánh rất là đơn giản thôi anh em nào kể cả những anh em gà mới tập chơi uh, sóc đĩa bịp thì anh em cũng có thể chơi được con bát này cách rất là hiệu quả một bộ sản phẩm của nó gồm những cái gì Đấy, một bộ bát này rung này khiển này anh em mà muốn báo ờ, cho nhau xa không khoảng cách thì anh em ờ, có thể sử dụng tai nghe điện thoại tai nghe thì uh, chi tiết thì anh em liên hệ trực tiếp với Tuân cao qua số 097407 từ quý 3 để được tư vấn nhé báo không khoảng cách từ đầu Hà Nội Sài Gòn đều có thể báo được cho nhau Đấy, kể cả là báo ra nước ngoài cũng báo được rồi ok đặt máy đẹp rồi giờ mình sẽ review con bát này cho anh em xem mình sẽ đột một bộ vị để cho anh em test con bát này năm trăm nghìn năm trăm nghìn cái đột <coughs> anh em nhìn đột này mình sẽ đột cho anh em xem nhé đây là một cái đột vị rất đẹp anh em nào mà có nhu cầu mở xong mở sới thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé ok này, đổ cho anh em xem này rất là tròn và đẹp Đấy, anh em nhìn này nó có một cái Đấy, anh em có thể nhìn được vị của mình muốn đột vào vị trí nào cũng được anh em mà có vị vào hàng ấy thì anh em có thể sử dụng cái đột này đột rất là chuẩn bốn góc rất là đẹp đúng không anh em kể được bốn năm tiếng nhỉ vâng thời lượng pin của con bát này thì đánh rất là lâu nha anh em đánh từ 4 đến 5 tiếng đây là một dòng bát tiết kiệm pin mà anh em cho bát vào chơi chưa khiển mình, đến sau mình vẫn vẫn chơi được vâng <coughs> anh em có thể à, cách chơi rất là đơn giản này anh em cứ luồn bát vào mình à, đến sau khoảng là nửa thời gian Đấy, gần cuối mình đến cũng được đánh bát này chỉ cần à, vài tiếng chuẩn là anh em đã đủ quét tiền cả đàng rồi đúng không ạ Đấy. <coughs> mình sẽ úp bát vào đây là mẫu lô cô nha anh em rất đẹp đúng không anh em đít bát này trong bát luôn để mình uh, lấy đèn soi bao test cho anh em nhé có thể test uh, lửa test nước Đấy kho qua lửa ngâm nước thoải mái nha anh em à, đây là loại bát tạo hình trốn tang nhé anh em có thể ờ, đây mình sẽ test cho anh em xem này bát rất là trong luôn bao thử mọi bài test cho anh em anh em nhìn thấy không ạ ánh đèn xuyên qua bát được luôn này bất kỳ vị trí nào bát được vào hàng rất đẹp chẳng may trong quá trình sóc cái đấy người ta có làm rơi làm vỡ bát thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm vì hàng trong con bát này được chôn rất chặt rồi chôn chặt như bê tông luôn Đấy. nó sẽ vỡ theo mảng theo miếng chứ không bao giờ vỡ lộ hàng của anh em ra nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng con bát này nhé Đấy. bảo hành cho anh em 6 tháng Đấy. lỗi đổi mới luôn ok giờ mình sẽ vào mình sóc cho anh em Đấy. qua tất cả các bài test thử thử nước thử lửa bây giờ sẽ là đến bài anh em sử dụng đây là một con màn dây nhé anh em nhìn này bát khiển nó hay hơn bát tự động ở cái chỗ là anh em có thể à, bấm khiển này thì mắt camera nó mới mở đấy anh em thấy không mình bấm khiển thì mắt nó mới mở đang tứ tử này mở cho anh em xem này đấy, mình bấm khiển nhé màn anh em nhìn qua video thấy rõ không ạ ok rơi gần lên cho anh em nhìn này mình bấm khiển này đấy tứ tử đen nhìn rất là rõ nét đúng không ạ đấy <coughs> khi ờ, khi anh em có kỹ thuật làm bên ngoài thì anh em sử dụng con màn dây này rất là hiệu quả nhé nếu mà không có kỹ thuật thì anh em có thể ngụy trang bằng con điện thoại 1280 hoặc là 2730 như lúc nãy thì giới thiệu cho anh em rồi còn đây là một bộ rung anh em có kỹ thuật thì à, anh em à, sẽ bấm rung phím cho nhau khoảng cách rung này thì khoảng 15 20 mét nha anh em anh em có thể báo cho cho hai tầng trên tầng dưới hoặc là hai phòng khác nhau đều có thể báo được cho nhau đây mình sẽ đi sóc và cho anh em cảm nhận cái sự hiệu quả con à, bát này nhé đây. em <coughs> nhìn này mình chỉ cần bấm đó, dù dồn vị về một góc nhưng mình vẫn nhìn rất rõ là ba đen một đỏ này mở cho anh em nhé lẻ này Đấy, chuẩn xác không ạ ba đen một đỏ luôn tiếp tục này sóc cái cho anh em vài lần cho anh em cảm nhận cái hiệu quả Thành rất là ok nha anh em ok vẫn về lẻ này mở cho anh em nhé đấy lẻ chồng vị đè vị đều có thể nhìn được vì anh em nhìn không khác gì nhìn xuyên khỏi bát qua bát à, nói về xuyên qua bát thì bên uh, ờ, Tuân Macau có một số dòng bát có thể giúp anh em soi xuyên nhé đấy. anh em uh, muốn biết chi tiết về những cái dòng bát soi xuyên thì cứ liên hệ với Tuân Macau đây đấy, lẻ này tiếp tục đánh rất sướng đúng không anh em lẻ tiếp này Đấy, anh em nhìn thấy không ạ lẻ này tiếp tục sóc cho anh em à, cho anh em xem luôn này gần lại nhá chỉ có cái này cái... từ này mới nhìn xuyên nó có bát sứ còn ngoài ra không có kính áp tròng nhìn xuyên sứ này vâng đấy anh em mà nghe quảng cáo trên mạng là cái dòng nhìn xuyên bát sứ đấy thì kính nhìn xuyên bát sứ đúng không ạ đấy vì cái dòng đấy là lừa đảo nha anh em không có đâu anh em đấy, anh em hãy là người mua hàng thông thái lựa chọn một cơ sở uy tín nhé tuần Cao thì bán hàng 15 năm rồi rất là uy tín thì anh em cứ lên mạng gõ tuần Cao ra thì anh em sẽ thấy độ uy tín của tuần Cao nó như thế nào đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Ờ, các video và tất cả các dòng sản phẩm ờ, cầu cào bịp tiếp theo của Tuân Macau sẽ giới thiệu đến anh em. Xin chào anh em nhé.